Còn về đội khách Bách Ma, đội bóng này đang thi đấu ở giải hạng nhì bóng đá Ý. Hiện tại Bách Ma đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng của giải đấu này. À, và sau 10 trận thi đấu gần nhất trên mọi mặt trận, Bách Ma có được 3 à, chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận đến 5 à, thất bại. Về lịch sử đối đầu của hai đội, sau 10 lần gặp nhau gần nhất thì à, Inter Milan thắng 5 hòa 3 và thua 2 trước Bách Ma. Và đặc biệt là Inter Milan đang bị thất thế với cuộc đua vô địch Serie A khi bị ờ, đội đầu bảng Napoli bỏ xa tới 10 điểm cách biệt. Vậy cho nên tại ờ, cúp quốc gia Ý chính là mục tiêu ờ, khả dĩ nhất mà Inter Milan có thể đạt được nhằm tránh một một bóng trắng tay. Giống như mùa trước thì Inter Milan cũng đã vô địch ở giải đấu này Trước mắt với việc ờ, vượt qua Bách Ma hoàn toàn ờ, nằm trong tầm tay của Inter Milan. Ngoài cách biệt về chuyên môn giữa đôi bên thì ờ, Inter Milan còn đang chơi tốt trên sân nhà và toàn thắng về tỷ số lẫn tỷ lệ kèo trong 6 lần tiếp khách gần nhất ở các trận đấu chính thức. Trong khi đó Bách Ma vừa yếu hơn lại đang sa sút phong độ chỉ thắng được một trên 6 trận đấu gần nhất. Ngoài ra Inter Milan còn lấn lướt Bách Ma về đối đầu khi bất bại 5 lần chạm trán vừa qua ở các giải đấu chính thức với 3 chiến thắng và hai trận hòa à, mà trong cái trận đó thì không có lần nào mức chấp lên đến hai bàn cả ban đầu à, Inter Milan chỉ chấp 1.75 nhưng đến hiện tại trận đấu này kèo chấp đã được à, nâng lên mốc là hai bàn à, việc này thì càng hé mở kịch bản à, Inter Milan sẽ thắng cách biệt vào đêm nay đến với tỷ lệ kèo của trận đấu này đội chủ nhà Inter Milan chấp 2 và mức tài xỉu là 3.5 với mã kèo này thì anh em cứ vào mạnh mã kèo Inter Milan mình ờ, dự đoán trận đấu này sẽ kết thúc với ờ, tỷ số cách biệt cho Inter từ từ hai bàn trở lên à, và đây cũng chỉ là những cái nhận định cá nhân của mình nên ờ, không có gì là chắc chắn hết à, vì vậy mà anh em hãy cân nhắc trước khi mà vào cái mã kèo này và trước khi trận đấu diễn ra nếu mà tỷ lệ có biến động gì thì mình sẽ thông báo cho anh em trên nhóm và sẽ lựa chọn mã kèo phù hợp để cho anh em vào còn anh em nào muốn có một trang riêng để chơi và vào nhóm để cùng nhận những cái mã kèo chuẩn hơn thì cứ liên hệ cho mình qua Facebook hoặc là Telegram kèo bóng cao tiếng và mình ờ, có để đường link thông tin dưới phần bình luận ấy à, anh em cứ ờ, trực tiếp liên hệ đi thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em lập trang và thêm anh em vào nhóm ok mình cũng xin ờ, kết thúc video tại đây nha à, anh em nhớ ấn đăng ký theo dõi kênh cao tiếng sâu kèo cũng như là kênh kèo bóng cao tiếng chúc anh em luôn thắng ở những mã kèo sắp tới nha